Ok luôn anh em, rất vui gặp lại anh em Tôi quay trở lại ở đây Vâng và tôi cũng uh, xin được trả lời uh, cho cái câu hỏi Là trong mấy cái ngày vừa qua tôi đã đi đâu, tôi đã làm gì mà không ra clip Đấy, cho một vài anh em có thắc mắc nha anh em nhá Thì thực ra một cái lời giải thích cho cái việc này thì nó rất khó anh em ạ Nó rất khó Tôi có lấy cái lý do nào đi chăng nữa thì tôi nghĩ là các anh em không tin đâu Ừ, chắc là không tin đâu Thế là thôi nhá Đằng nào thì chắc là anh em bà tôi lười Văn vở chứ giải thích làm gì cho nó mệt ừ. Thực ra thì cái việc trả lời câu hỏi này tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều à, Liệu rằng tôi có lên trả lời câu hỏi này không? Đấy. Anh em thì rất là muốn tôi trả lời Đấy, stream ở đâu? Stream bao giờ? Ờ, nói cho anh em biết Nói cho anh biết để em biết đường ấn vào giấy chuông Ấn vào thông báo Để em còn xem Đấy, anh em còn biết Nhưng mà tại sao Tại sao tôi lại không nói ừ, Nó phải có lý do ừ. Lý do là gì nhỉ 4.000 <laughs> lượt xem 10 like hai comment Có phải không nhỏ Chắc là không đâu Không phải cái đấy đâu Ừ, chắc không phải đâu Thế nên là thôi Tôi không trả lời nữa Đỡ sách việc Thực ra có trả lời câu hỏi này hay không trả lời câu hỏi này Điều đó không quan trọng Quan trọng là có cái sự thành tâm trong cái câu trả lời Có cái sự chân thành trong từng câu nói Anh em nhòa <laughs> Rồi, thôi không vòng vo nữa Chúng ta đến cả chủ đề chính ngày hôm nay Sau cái chuỗi series chấm mọi thứ với cả 4 week Thì thôi hôm nay ta tạm nghỉ nha anh em nhá Hôm nay chúng ta tạm nghỉ Hôm nay chúng ta tạm thời leo rank đi ừ. Tạm thời chúng ta leo rank đi Sắp tới thì cũng sẽ có tôi nghĩ là sau khi update ra con Berserker quay trở lại ấy, là nó sẽ còn rất nhiều content hay nha anh em nhá còn đấy nó sẽ rất nhiều các cái đội hình rất là hay ho để chúng ta test thử ờ, hôm nay thì ừ, làm một trận leo rank tử tế xem nó như nào anh em nhỉ water spirit uhm, Water Spirit Được Con này được Xem nào Ui nhưng mà không có ma lăng Chuyện này chơi Chơi gì? Chơi Hunter được Chơi Hunter được Lúc đầu định chơi Hunter đấy Lúc đầu là mua con thỏ lên hai sao là là, là Có Tetsulami là khả năng là chơi Hunter nó là cao đấy anh em ờ, chưa biết chơi gì Chuyện này nhìn trong truyền thuyết thì có Dark Spirit Chọn gót đỏ chưa chắc đã là hay Cái lý do sao mà tôi nói thế là bởi vì là Cái bộ gót đỏ chúng ta cần cái con Mấy cái con năm tiền ấy để nó câu đum với anh em Trong cái truyền thuyết này thì nó không có con con con rớt Và nó không có con khan Chính vì thế là mặc dù là có ca lông ấy Có ca lông có omen ấy Nhưng mà chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ Ui Ủa Có phải là gót đỏ không nhở cũng chưa nói được điều gì Chưa nói được điều gì anh em ạ Bởi vì về căn bản là Thứ nhất là mới chỉ có coi như là con ách này là ở trong bộ đỏ thôi là một Thứ hai là không có ma lăng Đấy anh em thấy không Không có ma lăng Không có ma lăng thì chơi cái gì Hay là ghép ấy nhỏ? Thôi chả ghép cái gì được anh em ạ Từ từ đã mà trông cái bài này là nó là bài gọi là bài eco anh em ạ mặc dù là có hai sao thỏ hai sao nhưng mà nhìn là biết là cái màu này là màu eco rồi trông mà lâu hốp thế nhở <clears throat> ăn được thằng này không vớ vẩn ăn được thằng này này ừ vẫn ăn được ừ, thế, thế, thế, thế là vẫn chưa là eco à ăn rau đầu tiên nhưng mà chắc là rau sau chắc là không ăn được đâu rau sau khả năng phải ra được thêm hai con hunter nữa cơ à? Round sau làm sao ra được hai con Hunter nữa Đấy, nó thế này cơ anh em ạ, khó nhờ Hai đỏ Up cấp Up cấp Ok Đang định eco nhưng mà lại nghĩ thế nào lại Up cấp nhở Chắc là tôi vẫn kiểu dạng tôi cứ tự tin là cái con người nước này rồi nó sẽ lên hai khi mà nó ra một cặp ấy anh em. Con ếch tôi cũng vẫn nghĩ là có thể nó sẽ lên hai Và rồi một vài con Hunter nó ra thì khả năng đánh chuỗi thắng nó vẫn có. Không phải là không đâu. Được đấy nhở Hay lắm Vẫn ăn này, vẫn ăn được thằng này Ok Được đấy mua con này luôn Sao đi vô ấy Đúng như lời những gì mà tôi linh cảm Anh em thấy chưa Tôi biết ngay mà có sai đâu Nó ra được cái con Water Spirit đâu em Được đấy nhưng mà vấn đề nó là ờ, Đội hình nó hơi gọi là là tập nham nhỉ Đội hình hơi tập nham nhỉ Thế bỏ gấu ra hả Đang định câu gấu anh em ạ Thôi được rồi Đã thế tôi chốt đồ luôn Đằng nào rồi cũng nếu mà chơi thì cũng phải chơi cũng phải ghép đồ thôi Thôi thì ghép trước vậy Ghép trước cái huyết trượng đi Đấy ăn được từng nào thì ăn Huyết trượng này được cái là giết người là, là là có thêm đam này Có thêm đam đầu game Tranh thủ kiếm tí stack anh em ạ Nhưng mà vẫn còn mông lung lắm Vẫn còn mông lung lắm Mặc dù là bây giờ thì cái con người nước này nó khá là tín đấy anh em Tôi đã chơi thử cái bộ này rồi Tôi chơi thử cái bộ này Thậm chí là khá nhiều lần Dạo gần đây tôi có spam khá nhiều gót đỏ Tôi chơi khá nhiều gót đỏ đấy Nếu anh em nào quan tâm đến đến đến cái uh, um, ạc của tôi thì anh em hay check Pocket thì anh em biết Tôi chơi khá nhiều gót đỏ là tôi cũng biết được là cái con người nước này thì nó khá là uy tín Uy tín, hai sao là uy tín đấy hai sao mà có đồ là uy tín luôn Đấy, đủ bộ gót uy tín Ở level 7 là chúng ta có cái gì đây rồi, hay lắm Nhưng mà vấn đề không có ma lăng anh em ạ Vấn đề không có ma lăng Ở level 7 ấy là chúng ta sẽ có là gì hai gót Kết hợp với cả bốn đỏ Và người nước, kẹp người nước Đấy Lên 8 thì nó sẽ có là bốn Nó sẽ có bốn gót bốn gót bốn đỏ Khá là uy tín luôn Mà con này nó lướt bây giờ nó lướt khôn anh em ạ cái phiên bản vừa rồi thì nó cũng được bắp thêm 50 đam ở cái level 2 sao là nó thêm 50 đam phép lướt là thêm vào 50 đam thì cũng khá là uy tín quan trọng là nó đầu game mà nếu mà anh em có này nó sẽ giữ máu tốt bây giờ chúng ta thử xem chúng ta chơi cái con này chúng ta đưa lên 3 sao luôn nha anh em nhá xem nó như nào nó mạnh không đưa hẳn lên 3 sao đi để xem là nếu, nếu bây giờ mà đấu với cả những cái bộ mà nó đang hot bây giờ Đấy, hot nhất bây giờ thì không thể làm mà không nhắc đến là cái bộ Exit rồi Exit Wick, 4 Wick hot nhất bây giờ luôn Mà cái trận này tôi nói thật với anh em là chắc chắn có ông chơi Không có một cái ông nào mà nhìn vào cái bộ truyền thuyết như này mà không chơi cái bộ đấy cả Nói thật là như thế ờ, ừ, Trừ tôi <laughs> Tôi tôi đéo chơi nhé Tôi không thích Đấy, nhìn con tôi là thật bây giờ nhá vào rank nhìn thấy con 7 phát là coi như là thôi không nói nhiều chốt luôn chốt luôn là 6 exit 4 wick luôn lên 10 kẹp 7 vào 4 witcher mà kẹp 7 thì hú phát lên khoảng nghìn rưỡi đam bình thường anh em ạ lên khoảng nghìn rưỡi đam là quá là bình thường luôn có những cái trận đấu mà đồ ngon khi lên 2.000 đam đấy riêng hú phát là anh em đã cộng coi như là kích hoạt 4 witcher thì là 10 con là là biến thành demon hết rồi là nó tính là mỗi một con demon là nó sẽ cộng thêm 50 dam cho 7 đúng không vậy là chúng ta là có được là cộng thêm ít nhất là 500 đam 500 dam đấy 500 dam đến từ 10 cái con demon đấy 10 con demon mà bình thường cái skill của con 7 là nó còn cộng thêm cho tất cả những con demon ấy đấy mà lúc mà kẹp bốn witcher vào rồi thì tất cả nó đều biến thành demon trong cái bộ exit Kể cả là Exit Ranger Exit Ranger cũng là biến thành luôn Biến thành Demon luôn Cộng thêm mỗi con 200 đam nữa Mà Exit Ranger nó lại còn Nó cộng theo phần trăm Cái skill nó cộng theo phần trăm đam anh em ạ 7 hú phát là cả hai con đều là trên nghìn đam Cả Exit Ranger cả 7 đều trên nghìn đam hết Khỏe anh em ạ là Cái bộ đấy nhá ngày trước ấy Nó bị cái bộ gì nhỉ <clears throat> Cái bộ bộ bộ, bộ Saman với cả cái bộ uh, uh, bộ Egosit thì anh em cũng biết rồi mà nó bị cái bộ Saman và cái bộ uh, Insect và Counter đấy nó yêu Counter là khi mà um, biến cái con Insect thì nó sẽ không bị trừ giáp nữa không bị trừ giáp biến thành Saman không bị trừ giáp nữa đấy nhưng mà um, bây giờ thì cái việc trừ giáp hay không thì nó không quan trọng bởi vì là có trừ giáp hay không thì đam nó vẫn to thôi mà trừ giáp thì nó chỉ là một phần thôi còn quan trọng là cái việc hú lên đam nó to cả đội hình to nó còn đánh nó còn xuyên giáp nữa là nó nó bỏ qua cái giáp này luôn nó đam demon mà chính vì thế là cái việc là insect cái thứ thoải mái đi bộ mạnh anh em ạ bây giờ vẫn thấy mạnh <clears throat> đó mày rất may mắn là round này có cái viên ma lăng để cho chúng ta có thể chơi ở điện tử ok hợp lý đồ hợp lý đấy tuy nhiên là tôi không ghép cái xung kích đâu tôi đợi cái bờ linh anh em ạ riêng cái con người nước này thì nó lại cần cái bờ linh hơn cái xung kích nó cần cái bờ linh hơn đấy còn cái cái cái cái uh, trượng phép ấy chúng ta có thể ghép cái thứ hay ho hơn ví dụ như cái chén thánh chẳng hạn là một cái món đồ rất hay chén thánh món đồ rất hay có thể sống sót được trong com combat để cho cái con người nước này nó vốn dĩ nó đã có khả năng sống sót rất là cao rồi nó lại càng có thể sống được lâu hơn ui <laughs> đấm phát trên luôn à kinh ấy nhưng không ăn được tớ đâu chưa ăn được Ừ Rồi ra cả Cả súng à Cả súng cả tư tế thường ngày à Ừ thì chơi gì đấy Chơi, chơi uh, kẹp Hunter vào luôn hay là chơi Saman nhỉ Có nên làm tí Saman không anh em Saman counter thì nói chung là nó vẫn là counter vào cái bộ nó vẫn là counter vào vào cái bộ Exit Mặc dù tôi nói thế thôi chứ còn trước khi nó ra là con 7 thì vẫn đấm nó sấp mặt đấy Đúng không? Tức là chúng ta có thể counter nó bằng việc là đấm cho bọn nó chết trước khi là bọn nó ra được cái con con con con con uh, Sven cơ mà. Tại sao lại không? Nếu mà chúng ta xây dựng ờ, sớm cái bộ bộ bộ bộ, uh, bộ gì nhỉ bộ bộ bộ Saman đúng không anh em? Được đấy. Được đấy. Thế này là là, là có thể là chỉ còn kiếm con Storm Saman nữa thôi là đủ rồi. Storm Saman ra một phát là chơi luôn. Storm Saman kẹp vào ở level mấy nhỉ? Level 8 là chưa được chưa? Level 8 4 gót. 4 gót 4 Saman kẹp người nước. Đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. 4 gót 4 Saman kẹp người nước đủ luôn. Thằng Molly chơi gì cả? Hai con Tabu Witcher, hai con à, Tabu Witcher hai sao ạ. không kẹp gấu. Không biết chơi gì. Chuyện này thấy có người chơi Goblin chắc là lý do đó là do có cái con bom đấy do con bom có con bom rồi có con ca lông vẫn có người chọn goblin mà dù không có máy bay thực ra không có máy bay thì cũng được cũng vẫn chơi được không phải nỗi là không chơi được goblin ờ, chỉ không có bom thôi thì chơi goblin thì hơi kinh à, vậy, vậy là trận này có khá nhiều các đội hình có cả Greater luôn Trường này đánh đa dạng phết nhở Tôi nhận thấy là có cả hình như là là, là, là có ông định chơi gấu, có ý định chơi gấu ấy. Có ông là có định chơi gấu quýt. Giống clip trước tôi làm. À thế. Giống clip trước tôi làm cho anh em xem bộ gấu quýt ấy, anh em có xem không? Anh em có xem không? Đấy clip trước có làm bộ gấu quýt khá là mạnh. Đấy chỉ chơi 4 Witcher rồi kẹp kẹp tất cả gấu vào Bao nhiêu con gấu cho hết vào Đánh khỏe phết Bộ sướng thật anh em ạ ừ, Không biết anh em đã thử chưa Anh em đã thử chưa Còn nếu anh em chưa thử anh em có thể trải nghiệm qua clip cũng được <laughs> Anh em trải nghiệm qua clip của tôi nhá Anh em là chưa chưa thử hoặc là chưa xem clip đấy Anh em có thể xem lại nhá Tôi sẽ để cái ờ, video đó vào cuối cái clip này nha anh em nhá Nó sẽ hiện lên ở cuối clip Ok Thực ra thì chơi Wick nó bây giờ thì nói chung ấy là tôi thấy là meta nó là meta Wick mà. Nên là Wick kẹp cái gì thì nó cũng mạnh, nó cũng khá là mạnh. Đấy, ngoài cái bộ uh, chúng ta có cái bộ Wick kết hợp với cả Exit thì nó là mạnh nhất rồi, không nói làm gì rồi. 4 Wick kết hợp với cả 6 Exit mạnh nhất nhá, thì thôi bỏ qua đi. Rồi sau đó là sau đó là cái bộ ép cái bộ Feather. Đấy, 4 Wick kết hợp với cả 6 Feather cũng là gọi là mạnh tương đương mạnh tương đương với cả cái bộ kia hai cái lay up mà phải nói là chuyên để leo rank trong cái thời điểm hiện tại rồi thì chúng ta không phải có gì bàn cãi về cái vấn đề này nữa Đấy, ngoài ra thì cũng có ở trên kênh tôi đã có từng thử nha anh em nhá từng thử gọi là chơi tất cả mọi thứ với cả bốn quick series một series luôn có rất nhiều những cái bộ mà chơi kẹp vào kẹp bốn quick vào để thử xem là nó có mạnh không test test thử cho anh em đấy. anh em có thể xem thêm những clip đấy xem thêm những cái clip mà ví dụ như là tôi chơi ờ, kép len này kẹp 6 kép len với cả 4 wick làm rồi nhá làm rồi kẹp ờ, uh, 6 warlock 6 warlock với cả 4 wick cũng đã làm nhá anh em nhá kẹp uh, gấu kẹp panda kẹp bộ panda với cả 4 wick cũng đã làm xong đấy kẹp bộ uh, Glacier 5 Glacier với 4 Wick Cũng là làm xong thì đánh giá là cái bộ đấy cũng ok 5 Glacier kết hợp với 4 Wick khá khỏe Rồi Vì cái bộ đấy nó cũng chơi ở, ở 9 và lên 10 kẹp 7 vào Nó cũng tương đương đấy Nó cũng sẽ tương đương với cái cái bộ uh, ờ, Feather cũng như là cái bộ bộ bộ Exit là tương đương Tương đương anh em ạ Là chúng ta chơi được ở level 9 là đủ bộ rồi Lên 10 chỉ có kẹp uh, kẹp, kẹp 7 vào thôi là xong Đấy anh em cũng đã chơi thử bộ đấy cũng đánh giá nó cũng cả khá là ok đấy, còn còn những cái bộ nào nữa thì anh em có thể gợi ý cho tôi nhá xem là còn những cái gì kẹp những cái gì nữa nào để chúng ta có thể kẹp được vào với cả cái bộ bộ bộ bốn wick anh em gợi ý cho tôi để tôi thử phát rồi nhưng mà riêng cái bộ gấu tôi phải nói thật nó là rất là sướng chơi kẹp bốn wick thì nó rẻ không à đây này ui đúng rồi ông ơi Moli chơi kẹp với bốn wick rồi Gấu kẹp với bụt wick này Chuẩn luôn Chơi cái bộ đấy xuống lắm anh em ơi Nó cứ đợi gấu ra thôi mà nhét vào thôi mà Bản thân con gấu nó đã mạnh rồi Lại còn chuyển hóa đam kiểu đam sát thương chuẩn nữa Khỏe lắm Chả phải làm gì Có mỗi áp cấp thôi mà Dư tiền áp phát lên 10 luôn rồi round thứ 23 cũng được Có cái gì đâu Gấu thì nó cứ đẻ ra thôi Cứ kẹp đủ bốn gấu thì cái tỷ lệ nó ra nhiều lắm anh em ạ rồi ờ, rồi chúng ta kệ họ đi Rồi ờ, chúng ta chơi đến chúng ta đây này Nên nhớ là cái trận trước Chúng ta chơi uh, chơi chơi chơi chơi bốn gấu ấy À chơi bốn wick bốn wick chơi kết hợp với cả gấu Là chúng ta đấm cho cái bọn gót đỏ sấp mặt Liệu rằng <laughs> Bây giờ chúng ta ngược lại Chúng ta chơi gót đỏ à, Chúng ta chơi gót đỏ thì liệu rằng có bị cái bộ Bộ bốn wick nó đấm cho sấp mặt không Thì cái đấy còn phải hồi sau ra do Dã man <laughs> mà trước thì trận trước thì tôi cũng nói rồi là chơi cái con người nước thì nó khỏe chứ còn chơi cái con con con quy đập thì không ăn thua quy đập làm gì có đam đâu phantom queen thì nói chung là bây giờ đuối lắm tầm này chắc chỉ chơi với cả kẹp 9 assassin hoặc 6 assassin là mạnh thôi chứ còn cũng chưa biết là chơi bộ nào khó anh em ạ <clears throat> à đây rồi ui giời grand ra đúng lúc thế Thôi cho bây giờ chơi ờ, hai gót à? Hai gót 4 Saman đúng không? Đấy là 49. Hai gót 4 đỏ 4 Saman. Chơi hai gót thôi. Riêng cái con người nước này thì chơi hai gót thì lại được. Chơi hai gót được. Đam gây nó đam to sau đó thì cũng câu kéo khá nhiều thời gian. Được đấy. Cứ cho 4 Saman vào đấm mấy cái thằng Egosit trước anh em ạ Cho chắc Ván nào mà hóa đẹp Hóa ra được mấy con gấu ấy Ui rồi ôi Free gấu luôn Free ra con gấu đá 3 sao Free ra con gấu uh, gấu mết 3 sao Thì thôi xong Đẩy nhà địch thì thôi rồi Ui rồi Nó coi như là Nó thành coi như là, là, là sân bay luôn Tầm này chưa có cái bờ linh đâu Thế nhưng mà ừ, vẫn ổn Ổn đấy nhở Ổn áp đấy Vẫn có chuỗi anh em ạ Đồ thì cũng chưa phải là ổn lắm Nhưng mà bây giờ đội hình nó mạnh Đội hình form được Đội hình Saman đỏ bốn đỏ bốn Saman đấy rồi thì thoải mái rồi Đấy thôi tính round 19 nào xem gặp thằng nào nào Round 19 gặp thằng nào đây Mà nói chung ấy là nếu mà gặp thằng nào tôi chắc là tôi cũng thắng rồi, đéo phải tính tính làm cái gì cho nó mất thời gian Đấy biết thằng nào luôn, đéo biết thằng nào luôn Nhưng mà thôi cũng chả phải tính đâu Đấy, tính làm gì cho mất thời gian thằng nào là thắng Cái tầm này đấy, ừ, biến thì toàn biến là hai sao, full hai sao, có cả ba sao này thì đỡ làm sao được Cái chính là cái bọn cái bọn ba sao kia kìa nó biến ra nó cũng chỉ là để câu kéo thời gian cho cái con người nước là nó gây đam thôi mà nó vốn gì nó đã trâu bốn đỏ nó đã trâu rồi lại còn biến thêm saman to nữa Được đấy Cái bọn Saman nó có một cái hay đấy là lúc nó, nó biến thì Nó sẽ không chịu bất cứ một cái uh, Nó gọi là cái gì nhỉ Nó gọi là cái hệ hệ thống gọi là Celezy bất lợi Celezy bất lợi của đối thủ Bọn Saman ấy Nó sẽ không bị cái cái hiệu ứng Celezy bất lợi Ví dụ như là 9m của đối thủ Đấy 9m của đối thủ nếu mà có 9m thì bình thường thì những cái con khác nó sẽ bị giảm kháng phép Nhưng mà nếu mà có Saman vào thì nó sẽ không bị cái đấy nữa Nó rất hay, cái bộ này nó rất hay Áp dụng luôn cho cả bọn Egosit đang beta luôn Egosit bây giờ nếu mà gặp Saman thì nó cũng sẽ không bị trừ giáp Nhưng mà tôi nghĩ là cái quan trọng nhất ấy Cái quan trọng nhất của cái bọn bọn này này Có có nhất lé không? Nhất lé, ui đây rồi Mày đây rồi, hay lắm Được đấy Thôi, thôi, thôi, đủ bộ, đủ bộ rồi Cái giáp này tí nữa ghép cái BKB thôi là xong Đấy, gọi là full đồ đó Full đồ đẹp rồi, đồ đẹp rồi Rồi Cái bọn Saman này nó có một cái hay mà chúng ta Áp dụng vào để counter meta Meta rất nhiều người chơi Exit nó có một cái hay ngoài cái việc là nó không bị trừ giáp ra ấy nó có một cái hay đấy chính là cái việc là nếu mà biến thành cái con saman biến thành cái con khác ấy là con đấy nó đấm một phát là cái con Egosit là nó chết là nó không hồi sinh à nó không có cái ba giây bốn giây bất tử ấy đấy cái đấy nó mới hay không có ba bốn giây bất tử lợi lắm chính ra cái bọn Egosit nó mạnh là vì nó có ba bốn giây bất tử đấy nó clear được nó sống ví dụ như là giết chết hết rồi vẫn đứng được bắn thì thì cuối cùng là cuối cùng lại mình lại là cái người chết trước nó đấy nhưng mà bây giờ đấm một phát chết luôn thế là thôi hết có cái cơ hội là đứng nhây Bọn Sama nói được cái đấm phát chết luôn Cứ dính vào cái lát hit là xong Lát hit mà đấm trúng vào cái con Exit là coi như xác định luôn là không có chuyện là lại thêm được 3-4 giây đứng đấy bắn đâu Nó hay ở cái chỗ đấy Rất là thích hợp để counter Nhưng mà tuy nhiên là như tôi đã nói từ đầu Chúng ta nếu mà có gì chúng ta cố gắng chúng ta form sớm Form sớm đẩy cho nó nhanh em ạ Chứ còn tí nữa mà bọn nó lên được đủ bộ rồi nó có 7 vào rồi thì nó lại khác bọt luôn đấy có 7 thì nó cũng không sợ Saman đâu nó có 7 mà lên được level 10 kẹp vào sau đó 72 nữa rồi thôi chắc là đấm Saman sấp mặt luôn ờ, nếu mà xác định chơi Saman để mà counter Exorcist thì tôi nghĩ cũng chỉ counter vào giai đoạn giữa game mấy ông kiểu Exorcist nhưng mà lại phải chơi Eco hay là dễ chết đấy dễ gặp Saman là chết sớm bất đắc kỳ tử chứ còn cái tầm mà gọi là đánh chuối xong rồi up được thong thả lên 10 với khoảng 80 máu Thong thả up lên 10 không ra con 7 chắc là tôi nghĩ là cũng chẳng ngán đâu <laughs> Chẳng ngán một con thằng nào đâu Chứ mấy cái thằng Saman này thì nó cũng bây giờ tầm này nó cũng hơi ao với ta Chơi thử cho anh em biết thôi nhá chứ còn cũng không dám chắc là liệu rằng là có mạnh đến lỗi mà có thể counter và sợ lết game không thì cũng chưa biết được chơi thử thôi nha anh em nhá <clears throat> Không anh em lại bảo tôi dạy hư anh em anh em cứ thử thôi nhá anh em nhá anh em có gì anh em test thử chấp nhận hy sinh một vài điểm rank nhá để, để test xem biết đâu nó lại là chân ái ấy. nó lại là cái bộ yêu yêu thích của anh em thì làm sao gót saman gót <laughs> saman lại thành cái bộ chân ái của anh em thấy lại spam liên tục thấy trận hạo thì chơi gót saman cứ vào thấy exit là y như rằng <clears throat> đây bộ like này Ui Mà cái thằng này cũng hơi sợ nhá Cái thằng này tí nữa thì không có không có đam đánh bọn lai đâu Ô sao sao sao lai mềm ấy nhở Water Spirit lướt lướt mấy cái chết hết rồi Hơi điêu Tôi cứ nghĩ là cái con Water Spirit này khi mà nó gặp cái bọn Glide chắc là nó đánh nó còn không mất máu cơ Ui Trận này mà chơi Hunter ngon <clears throat> Nhưng mà tôi không sao anh em Ra được Bad Omen rồi Ra Bad Omen thì cũng khác gì Tsunami đâu Được đấy <clears throat> Vẫn là bốn đỏ đấy bốn đỏ bốn Saman kẹp với cả bốn gót ở level 10 Level 10 nhưng mà thôi từ từ từ từ anh em ơi Chơi 9 thôi Chơi 9 Roll Water Spirit 3 sao Không lên 10 vội Lên 10 em đéo Lên 10 hết tiền không lên được 3 sao đâu Cứ từ từ bình tĩnh thôi đây để xem nào có đấm được cái bọn Glitter không Lướt lướt lướt thì có đấm được Glitter không Lướt được ổn đấy chứ Trông ổn đấy chứ Cắt chuỗi luôn Ui mình xin nhá Ngon Xin nhá Được đấy Thôi thôi roll tiếp anh em ơi Ui Luôn luôn nhỉ Thôi không lên 10 đâu Ca lông Đéo trời Đéo trời xác định Hay lắm Lên được con Storm Saman lên 2 sao rồi Hay lắm Rồi thế thôi Từ từ đã anh em ạ 50 tiền mà roll thôi Cứ giữ 50 tiền Storm này lên 2 sao là uy tín đấy Lên được con 5 tiền anh em ạ 4 tiền 2 sao là gọi ra 5 tiền Gọi ra 5 tiền 2 sao Gọi ra 5 tiền 2 sao ok hoặc là 4 tiền 3 sao cũng được 3 tiền 3 sao 3 tiền 3 sao Chắc là không lên được 4 tiền 3 sao nhỉ 4 tiền 3 sao thì chắc phải là 5 tiền đúng không 5 tiền 5 tiền 2 sao thì mới lên được 4 tiền 3 sao Nói chung là cái này tôi cũng không nhiều lắm đâu Mà tôi chỉ biết là bây giờ chơi Saman thì nó cũng ngon Ok Đó. Nó 50 tiền rồi thôi anh em ạ Rất là nhiều Bao giờ lên được 3 sao rồi tính nha anh em nhá Đấy cứ roll thôi Ui tên Sulami hai con rồi này Bây giờ cứ roll Thêm mấy con uh, người nước này lên 3 sao Thêm một con nữa lên 3 sao đây Thêm uh, ví dụ như là con uh, Con gì Bây giờ thêm con gì nữa nhỉ Mà thôi nói chung là cũng đéo biết Bây giờ kiếm cái con heo hai sao này Lý do tôi mua con heo là bởi vì là không phải là vì là tôi uh, chơi heo đâu không phải vì tôi à <laughs> có tôi có chơi heo thì tôi mới mua tôi có chơi heo thì tôi mới mua nhịu nhịu nhịu tức là tôi lý do là tôi chơi con heo này là không phải là vì là tôi chơi gót đỏ đâu mà là tôi chơi con con heo này là tôi tí nó chơi bốn đỏ bốn đỏ kẹp với cả bốn sa ban lên 10 mà tí nữa tôi thay con súng men anh em ạ Đấy, chứ không phải là vì lý do tôi mua con heo này vì tôi đéo chơi con heo <laughs> thế thì nó lại buồn cười quá thế thì nó lại buồn cười Ui thì chết mẹ mất chuỗi rồi có mất không Mất không Ui mất rồi Càng lái Ui hai máu là kèo hai máu cất chuỗi Được bạn ơi Đấy rồi ok Đấy nhá 4 Saman đấy nhá Thì về căn bản là bây giờ mình mới có hai gót Mình lướt nó chưa được tín nữa lắm Lướt thì nhiều khi là vẫn còn cooldown Ôi rồi Lại ra một con ca lông nữa Tôi quyết định là là là không mua ca lông nha Nhưng chắc chắn là không mua ca lông cho trận này cho bà già nghỉ hưu thôi già rồi nghỉ hưu thôi Đấy, để cho Water Spirit trận này nó biểu diễn Tôi nghĩ là tầm này thì kẹp Eco vào Bắt đầu yếu rồi Bắt đầu mấy cái nhà dưới nó bắt đầu nó lên nguy hiểm Đấy, nên là thôi kẹp Eco vào cho nó chắc anh em ạ Chúng ta nuôi con heo này Chúng ta nuôi thêm một cái con God of Light nữa Đấy, God of Light nữa nhá Nuôi thêm con God of Light này lên 3 sao nữa rồi, để xem Gladiator như nào Gladiator như nào đây Gladiator nghe nói là Ui, <laughs> ôm lồng cái lướt mẹ qua lồng luôn Ơ nhưng mà bị đấm chết Sao mềm ấy nhở Thôi xong rồi, cái con này bây giờ lên 3 sao Hóa ra Gladiator kết hợp cung đen anh em ạ Ui, bắn tín thế Bắn tín đấy, bắn tín đấy Thôi chết mẹ, không được à, không ổn, không ổn Không ổn, có vẻ không ổn anh em ạ Tôi, tôi, tôi nhận thấy cái điều gì đấy không ổn trong trận đấu này Nhận thấy là tầm này có vẻ khá đuối Có đúng không nhở có đúng là bây giờ đang đang đang chọn đúng đường không nhỏ anh em nhỏ? Sao sao yếu thế nhở? Anh em ơi, có vẻ có vẻ có đúng đấy. Gossaman có chơi được không đấy? Chết mẹ. Chuyện này không có khan. Gossaman mà kẹp kẹp khan vào kẹp cọc vào thì có khi uy tín rồi chơi uy tín nhưng còn chuyện này không có khan nhỉ? Cảm giác mà cái con con con người nước nó bờ linh vào Mà cái con cung nó bắn cho ba phát chết Thì có gì đấy nó không ổn anh em ạ Mặc dù là bây giờ tôi vẫn đang thấy là tôi cũng hơi ổn Tôi cũng vẫn đang thấy là tôi hơi ổn Nhưng mà Về lâu về dài thì nhìn trông kìa Có ổn không? Chắc là vẫn ổn thôi Ổn ổn ổn ổn Ổn với mấy cái thằng Egosit Mấy cái thằng chơi Exit, mấy thằng chơi Hunter thì ổn Thế còn với cái thằng Greater thì liệu có ổn không nhở Người nước chỉ còn một con nữa thôi, cố lên nào Một con nữa thôi, có trứng nó đập luôn Lên 10 luôn anh em ạ Lên 10 kẹp 4 gót và xem là nó ổn đến cái mức độ như nào Chứ còn bây giờ tôi thấy Có vẻ không ổn khi mà bây giờ tôi nhận thấy là cái Thằng Molly kia nó đã bắt đầu là có con 7 rồi Có con 7 nó kẹp với cái bộ gấu Úi dồi Thế đúng đúng thật anh em Chơi 4 wick kẹp panda rồi này Vậy là có người chơi 4 wick kẹp panda Đã có ra 7 Mạnh đấy Mạnh đấy Trận trước tôi thậm chí tôi còn không đéo có con 7 Mà tôi còn ăn được cái thằng cót đỏ cơ mà Trận này nó còn có con 7 nữa Càng Thế có khi nào là chúng ta có một cái tính toán gì đấy Mà sau này chúng ta phải chuyển sang bộ khác không? Ví dụ như bây giờ đuối quá đeo đấm được sao Thử không nha anh em nhá Nếu không thì chắc là cũng bỏ đấy Ăn nổi không Lai này chắc ăn được không nhở Thực ra có bet omen thì khả năng là vẫn ăn được bọn ai ừ. Ừ, Rồi ra cái cầm đánh léo ăn được Cũng léo ăn được luôn Ui, thời gian có vẻ không ổn lắm à? Nhưng mà nói chung là cái thằng này này nó cũng không sống thọ đâu Tí nữa gặp gấu 4 wick thì nó lướt cho mấy phát thì cũng chết thôi Thằng này chắc chắc là, là không không không sống đến late game để solo late game đâu à, Thôi kiếm lúc con người nước nào anh em Người nước Người nước Ờ Ôi trời <laughs> Đây rồi Roll thêm mấy cái nữa Tham tí anh em Đây rồi Rồi chốt rồi anh em ơi rồi đấy Rồi đã đến lúc rồi Đã đến lúc rồi anh em ạ Chuẩn bị lên người Ok Trò chơi bây giờ là mới bắt đầu anh em ơi Để xem là có người nước này nó như nào Ok chưa bán luôn Đấy Rồi Mấy bạn Exit cứ đợi tớ Chuyện này tôi chơi toàn Saman luôn anh em nhá Tí nữa tôi chơi toàn Saman luôn Đưa Storm Saman lên 3 sao Mà có khi bỏ mẹ đỏ đi Bỏ đỏ luôn Giữ lại con heo rồi Giữ lại con heo thôi anh em ạ Tí nữa chơi toàn Saman luôn Đấy. Huyết trượng Không lấy ra băng, Lấy huyết trượng anh em ạ huyết triệu nó có khả năng hồi máu ra băng thôi lấy sau để lần sau ra 35 lấy ra 30 cứ lấy cái huyết trượng cho chắc anh em có thêm đam rồi đây có giáp băng này không cầm đánh luôn úi rồi tuyệt vời đồ đấy thôi chuẩn bị để dành tiền lên 10 thôi anh em ạ round sau là đủ tiền lên 10 rồi round sau đủ tiền lên 10 rồi Thôi tạm thời vẫn cứ chơi nó là hai gót Nhưng mà không sao Tôi nghĩ là cái lượng đam đến từ cái con Water Spirit 3 sao nó là đủ Rồi bây giờ gặp lại nhá Gặp lại Gặp lại thế nào Gặp lại Gặp lại cái cung đen ba này xem có đấm nó sắp mặt không Ui <laughs> Không đấm được anh em ơi Mẹ nó bắn cho ba phát rồi đi luôn ạ Vãi cứt Ôi rồi ôi Nó đẩy cho bao nhiêu máu Mẹ nhiều thế Ui vãi lìn 18 máu ạ thế <laughs> Chị sự đéo ổn rồi Có vẻ không ổn Con này yếu đấy nhở Ủa thì cứ tưởng mà anh Cứ tưởng mà anh <clears throat> Chết rồi Thế này thì làm nào Mẹ Bờ linh phát lướt đúng một phát ạ Bờ linh lướt được đúng một phát Lướt được đúng một phát rồi Bị cái con cung này nó bắn đến chết luôn ạ có chơi có, có, có, có, có anh em theo anh em là chúng ta có lên quay lại chơi cái bộ gót đỏ nhỉ chốt là xem là bây giờ liệu rằng chúng ta bây giờ nếu mà quay lại cái bộ gót đỏ thì sao chứ tầm này thử tí thử em chút nữa anh em nhá thử em chút nữa em nào chết rồi có vẻ đéo ổn rồi Đấy ơi, gặp bọn gấu à Mẹ 72 anh em ạ Thôi xong rồi Còn 72 nữa Đỡ thì đéo mà được Trông có vẻ Saman này không ổn rồi anh em ạ Không ổn à Thấy đấy vừa lấy tội quên tôi không mua con Scootman Có lẽ là chúng ta đổi lên Chắc là phải đổi thôi anh em ạ Đổi sang bộ Gót đỏ Gót sáu đỏ rồi Tầm này chắc là gót sáu đỏ vẫn là chân lý thôi chứ còn God Saman Đấy, tôi thử cho anh em biết Yếu Yếu thật Mà cái tầm này thì gót sáu đỏ thì nó cũng chưa mạnh lắm đâu Tí nữa máu nó phải xuống thấp cơ Xuống thấp còn khoảng 10-20 máu thì lúc đấy nó mới mạnh Vừa kia tôi lần này có ăn được không? Ui đéo lướt được luôn kìa Trông bất lực thế nhờ Con mẹ bất lực thế nhờ Lướt phát lửa À được được được được Được, bạn ơi Được bạn ơi Đấy Chưa Ăn được ăn được anh em ạ Blink đúng chỗ là ăn được Chỉ cần không bị trói thôi Chỉ cần không bị đứng ở trong lồng thôi là là ăn được đấy Là ăn được được cái con này nó lướt qua cái lồng được chứ không có cái kiểu là lướt qua lồng xong gặp lồng cái là đứng im Đấy, cái con này có lồng ở giữa bản đồ thì vẫn có thể lướt qua lồng được thế là cũng phải hy vọng là là là, là cái con voi của team địch gladiator team địch nó úp lồng ngu hay còn phải thế nữa cơ anh em ạ <laughs> Chưa, đây là quyền quyết định nó không phải là riêng mình quyền quyết định bây giờ nó thuộc nhiều những cái yếu tố khác nhau đặc biệt là con địch <laughs> quỳ <clears throat> xem nào nào này thế nào đây Đấy, gặp cái thằng này chắc là cũng lại thua rồi nói chung là thôi mất ít máu là được rồi anh em ạ <clears throat> mất ít máu là được rồi chứ còn tầm này cỡ kiểu gì đấm cái thằng này 72 tầm này ăn không ăn nổi có bảy không Đó, vụt chết ui nó, nó vụt hai phát chết anh em ạ cũng chưa có cửa ăn được con bảy này Ui, Greater, tôi đẩy Greater đi kìa Càng đấy <clears throat> Thế là cái bộ này ăn được bộ Greater Ăn được bộ Greater nếu không chắc là biến ra ngon thì ăn được Hóa ra được mấy cái con gấu thì chắc là ăn được ngon Hóa gấu đá, gấu assassin, gấu mết thì chắc là bọn Greater thì nó cũng phải gọi là bố thôi Đấy, mà bây giờ làm nào để ăn được cái, cái bọn gấu này nhỉ Tôi nhớ là cái cái tập trước mà tôi làm clip ấy Là tôi cũng là chơi bộ gấu Tôi cũng chơi bộ gấu kết hợp với cả bốn Witcher Tôi đấm một con đỏ như con luôn Mà cái trận đấy tôi còn nhớ có 7 Mẹ <clears throat> Vãi ăn thật Thế nên bây giờ nếu mà chúng ta chuyển sang con đỏ Chúng ta liệu có ăn được không nhỉ hmm. Nhưng mà khác ở cái trận trước là Chuyện này là chúng ta chơi con Water Spirit Chứ chúng ta không có chơi cái con Phantom Queen Đấy nó khác ở cái chỗ đấy Water Spirit này thì nó bay nhảy nó tín hơn anh em ạ Ờ, đây là cái chèn thánh này Chèn thánh ổn Người thánh tăng khả năng sống sót anh em ạ Rồi giảm cooldown rồi được đấy Rồi Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải chuyển sang chúng ta chơi gót đỏ đấy Chứ còn bộ sa mang này Bây giờ nó đâu có cản được cái bọn này nó đam demon đâu Đâu có cản được đâu Bọn sa mang này thì nó lại không nhây được bằng cái bọn vốt đỏ Chỉ có cái là nó biến đẹp thì nó ăn thôi Đấy như round này ăn được này Ăn được không Ăn được ăn được ăn được Ăn được ăn được không Ăn được không lướt pha lúa Lướt pha lúa đúng rồi Úi rồi Úi giời ăn được vẫn ăn được nha Thế là vẫn ăn được Vẫn ăn được cơ chứ Có phải là không ăn được đâu nhưng mà tôi nghĩ là chắc <laughs> Để cho nó chắc kèo chắc Chúng ta chuyển sang con đỏ anh em ạ Con đỏ cho nó chắc kèo Sama này hơi đùa Giai đoạn late game hơi đùa Vì không có khả năng cao tơ Ý, cái gì đấy Sợ đấy Ý Đổi chỗ liên tục à Ý này Tôi cứ phải để thế cho chắc anh em ạ Nhớ con Amber nó vào nó lại dí vào nó lại trừ mana lại Không lướt được phát nào thì thôi bỏ mẹ Đấy lướt được đấy Lướt được đấy Lướt được đấy anh em Được cái chứ Tuy nhiên rau này khả năng cao là thua Chồng nó vả ba phát chết anh em ạ Ui chuyện này nhâu nhầy đấy <clears throat> địch đồ nó còn ngon cơ nó bkb 2 bkb 2 nó không sợ gì con người lướt nó lướt đâu lướt thì còn lâu mới ăn được vào máu rồi <clears throat> hay lắm thôi nhỉ chuyển sang cốt đỏ thôi nhỉ đến lúc chưa Rao sau anh em nhé, rao sau Để rao sau đi Nó kẹp cả Doom vào anh em ạ Trời ác thật đấy <clears throat> Mày quá mẹ nó Doom ngu Ơ nhưng bây giờ bỏ Saman vào mà nó, nó Thế thì cũng nguy hiểm nhỉ Nếu bây giờ có một câu hỏi là nếu mà tôi bỏ cái bộ Saman ra Rồi tôi chơi con đỏ thì cái con người nước này nó bị Doom không Tôi chỉ sợ cái con người nước này nó bị Doom rồi. Là không phải là đẩy bốn máu vào rao đâu Mà đẩy nhiều luôn đấy thử một rau nhở Thực ra thì bây giờ máu còn nhiều mà Máu nhiều thử một rau đi nhá Thử một rau xem sao <clears throat> Roll lên hai sao đã rồi cho vào rồi Thôi rồi, đủ rồi đấy Ok Thử nào <clears throat> Con đỏ ăn được không 45 máu thì máu vẫn còn nhiều Nếu mà cái tầm này ăn được thì tức là lết game ăn được Đấy còn tầm này mà không ăn được thì tức là lết game đéo ăn được Nói thế cho nó nhanh Ui ăn được đấy Ui ăn được anh em ạ Con đu một đéo đu một cái con Water Spirit Nó đu một con Bad Omen cơ Ui thế thì ngon Ngon đấy Ngon rồi Hay quá nhờ mà nói chung ấy là cái tầm này mà khi mà tôi roll được thêm một cái con coi con con God Apply mà lên được hai sao à ba sao ấy là là đéo roll được vào con này đâu. Chắc chắn luôn, đéo bao giờ roll vào con này. Làm sao mà đu được bây giờ toàn là con con con nhá, có 5 tiền, 5 tiền. 5 đô hai sao rồi. Lại thêm một con nữa, tỷ lệ ở đây nó là 1 phần ba một phần ba đây anh em Tỷ lệ là khoảng 33% 33,33% là đun trúng được vào cái con con Water Spirit thôi Khả năng là rất khó để có thể đun trúng được Water Spirit Mà Water Spirit nó lướt ấy Trong lúc nó lướt con Doom ấy Mà nó đầy mana là lúc nó lướt đéo đun được vào đâu Nó lại phải bắt buộc nó phải đun vào con khác thôi Đúng không? Được đấy Đấy, nó khác đấy Nó khác với cái cái con con Đấy, nó chính là cái lý do mà sao tôi bảo là nó khác với cái con con uh, QLP đấy Đấy rồi Có BKB Ô, lấy cái gì lốt nhỉ? Lấy thêm cái ờ, BKB nữa không? Lấy thêm cái BKB nữa cho nó chắc Cho nó cứng đấy anh em ạ Lấy mẹ cái BKB cho cứng Cho con... Uh, con, con, con ấy Con heo là cứng đấy Nó hay hơn ở cái chỗ là Con này thì nó lướt được Còn cái con Phantom Queen nó kéo lướt được Nó đứng im một chỗ thì thế nào chả ăn Doom Đúng không? Nó khác nhau ấy. Rồi Ui rồi ôi Anh em thấy không Con này mạnh một tín hơn bao nhiêu luôn ạ Nhìn kiểu nó lướt kiểu Ui Lướt phát gần chết hết luôn Ui lướt, lướt bồi phát chết gần hết rồi Còn một mình con con Sven thôi Sven này solo không Solo với tao Mày ra đây solo với tao Solo đây Ra đây bạn ơi Ra đây Ui rồi Làm gì có tuổi chết chua Ui giới ơi Tưởng như nào Thấy không anh em thấy không Rõ ràng này con Water Spirit này nó được bắp ngầm anh em ạ à. Mạnh vãi đài luôn Rõ ràng luôn Ở cái trận trước tôi còn không có cái con con con Sven mà tôi còn ăn được cái bộ bộ bộ gót đỏ Thế mà cái trận này đấy anh em thấy không Nó có Sven mà nó còn đéo ăn được tôi Chứng tỏ là gì Cái con Water Spirit này nó tín hơn Nó khỏe hơn con Phantom Queen Đấy Hay là không phải lý do đấy Ờ ừ hay là lý do là khác nhỉ anh em nhờ lý do là có thể là ừ, xong người chơi <laughs> thế nhá anh em nhá cảm ơn anh em rất nhiều anh em thấy hay để lại cho tôi một like à, anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm những clip tiếp theo nha anh em nhá nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip trái phải nha anh em nhá bye bye